Hello, xin chào quý vị các bạn. Nếu ai anh chị em đã đầu tư chứng khoán thì có một cái mẫu hình đó là biên độ thu hẹp là mô hình mà chúng ta tìm được những nhiều siêu cổ phiếu nhất và giúp chúng ta thành công nhất trên thị trường chứng khoán. Và nếu ai gọi chúng ta gọi là sọt chứng khoán hay là chúng ta đầu tư phái sinh thì một cái mẫu hình đó là mẫu hình vai đầu vai là một mẫu hình mà chúng ta thấy là có thể kiếm được nhiều tiền nhất khi mà chúng ta phọt phái sọt phái sinh ạ. Vậy uh, khi mà thị trường kéo lên ở phiên cuối vào ngày thứ sáu thì điều gì sẽ diễn ra đây là một video rất quan trọng và cực kỳ hay Nên anh chị em xem hết và nhớ là chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết bởi vì video này có thể làm thay đổi cuộc đời của mỗi chúng ta nếu chúng ta hiểu rõ về nó Hello xin chào tất cả anh chị và các bạn xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng chuyên gia tham vấn đào tạo trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán à, tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong thị trường chứng khoán và đã có rất nhiều lần cũng thành công như thất bại cũng không kém ạ nên chính vì vậy tôi có mặt ở đây để giúp cho anh chị em nhận ra những lý do tại sao tôi có mặt ở đây để hướng dẫn chúng ta nhìn rõ về thị trường hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta nhận biết cách để chúng ta tránh rủi ro cách để lúc nào chúng ta có thể tham gia vào thị trường để chúng ta có thể mua và kiếm được lợi nhuận một cách an toàn cách để chúng ta có thể thoát ra khỏi thị trường bán ra để chúng ta gì ạ đứng ra ngoài thị trường đợi cơ hội thuận tiện chúng ta mua vào tôi biết trong thời gian vừa qua sẽ có rất nhiều các hệ thống các phương pháp khác nhau có thể nó đúng với bạn chứ còn không đúng với Dũng tuy nhiên việc đúng hay sai không quan trọng quan trọng là mỗi một chu kỳ bạn kiếm được bao nhiêu tiền mỗi chu kỳ bạn kiếm được 50 100 200 hoặc 300 phần trăm lợi nhuận đó là điều gì ạ chúng ta cần phải gì ạ cần phải đo lường được còn nếu chúng ta gì ạ sau mỗi một chu kỳ chúng ta kiếm được 100 200 và nhiều trăm phần trăm lợi nhuận nhưng cuối cùng kết thúc chu kỳ chúng ta không kiếm được phần trăm lợi nhuận nào thì điều gì diễn ra chúng ta bảo chúng ta rất tài nhưng vì chúng ta không may nên thị trường giảm chúng ta bị biến mất hết thậm chí là nếu anh chị em nhỉ một số anh chị em sử dụng margin ở mức, mức độ cao thì điều gì diễn ra vậy ờ, hôm nay Dũng sẽ phân tích cho chúng ta thật chi tiết thật kỹ mẫu hình vai đổ vai hôm trước bao nhiêu các bạn đã được nghe một cái mô hình vai đầu vai của Dũng ạ nếu anh chị em đã được nghe mô hình vai đầu vai của hôm trước để Dũng chia sẻ anh chị em tại sao cái phiên kéo phiên hôm nay nó có điều gì ạ nếu mà nó kéo phiên đầu phiên cuối phiên giảm rất là mạnh sau đó cuối phiên kéo lên có bao lâu anh chị em đã nghe một video nào của Dũng là Dũng phân tích bảo kéo lên một quý quý phiên chưa ạ anh chị em nào đã nghe một cái video nào về phân tích về thị trường khi mà thị trường tập trung vào kéo và cuối phiên ATC ạ điều gì khi mà thị trường nó giảm giảm rất mạnh đầu phiên và cuối phiên ATC điều đó có tích cực hay không ạ nếu anh chị em đã từng nghe video và Dũng đã chia sẻ hãy comment cho Dũng số 1 đúng không ạ nếu anh chị em đã từng nghe tại vì bây giờ chúng ta gì ạ đã nghe và đã hiểu và chúng ta đã thấy những điều đó thì comment cho Dũng số 1 và sau những quá trình kéo như vậy thì điều gì diễn ra anh chị em có thể comment điều gì diễn ra được không ạ có thể comment điều gì diễn ra và nhớ rằng hãy chia sẻ video này ạ đây là một video cực kỳ quan trọng Dũng biết rằng là mong rằng là nhiều người anh chị em biết đến video này bởi vì video này Dũng sẽ phân tích chi tiết cặn kẽ để anh chị em có thể thấu hiểu được gì ạ à? hệ thống phân tích VSA áp dụng vào thị trường chứng khoán ok ạ thế thì nếu mà bây giờ chúng ta đặt ra hành vi là nếu mà bây giờ trong một kênh mà nó chưa rõ ràng đi xuống thì anh chị em kéo lên để làm gì kéo lên để làm gì vậy bao nhiêu anh chị em thấy là khi mà kéo lên như này thì chúng ta nghe ở đâu đó những thông tin tích cực về thị trường trong tuần tới có thể comment cho giúp đúng không ạ tức là chúng ta đang nghe rất nhiều thông tin tích cực về thị trường trong tuần tới khi mà thị trường kéo lên cuối phiên này nếu thấy được anh chị em comment cho Dũng số 2 thì ạ tức là bây giờ chúng ta gì ạ để chúng ta nhận ra là đúng hay sai bây giờ chúng ta quân không quan trọng ạ chúng ta đừng nghe là thị trường đang rất là tích cực vì nó kéo vào cuối phiên đã được nghe hoặc là đã được gì ạ ai đó hướng dẫn chúng ta ở trong dạy này anh chị em nghe được thì hãy comment cho dũng số 2 à, hãy comment số 2 hãy comment số 2 đi ạ nếu chúng ta đã từng nghe đấy, đã nghe và đã thấy rằng là hiện tại thị trường chúng ta hôm vừa sáng là chúng ta bán ra và chiều cổ phiếu kéo lên chúng ta thấy rằng là sót ra và anh chị em sau đó chúng ta mua cổ phiếu vào ạ nếu anh chị em mua cổ phiếu vào cuối phiên thì hãy comment số 3 nếu anh chị em mua vào cổ phiếu kéo lên thì comment số 3 à, ờ, cái comment số 3 tại vì tất cả những video này Dũng không mong muốn rằng là uh, có thể gì ạ không mong muốn là chúng ta mất tiền nhưng chúng ta cần phải nắm rõ được gì ạ? nắm rõ được cái bản chất của thị trường nắm rõ được uh, mọi thứ vận động thị trường như nào bởi vì thường là chúng ta chỉ học về gì ạ học về về mua cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu mà chúng ta không học về bản chất về thị trường chúng ta không học về bản chất về thị trường nên ở đây Dũng muốn giúp cho chúng ta nhìn rõ hơn về thị trường và chúng ta biết rằng là nếu chúng ta không nhìn rõ được bản chất của thị trường thì nhiều khả năng có thể một vài trường hợp chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi nhưng sau một vài phiên mọi thứ nó biến mất đi ạ thế thì ở trong video này Dũng cũng hướng dẫn anh chị em nào ai đầu tư phái sinh ạ nhà mình ai đầu tư phái sinh comment cho Dũng số 5 đúng không ạ nếu anh chị em đã đầu tư phái sinh thì comment số 5 ạ comment số 5 ạ nếu anh chị em đã đầu tư phái sinh hoặc nghiên cứu đầu tư phái sinh ạ thì comment số 5 thế thì bây giờ chúng ta sẽ đặt ra một cái tâm lý tại sao chúng ta lại bán chúng ta lại mua bán lại mua bán lại mua bởi vì ờ, chúng ta thường chúng ta nghe theo gì à, một ai đó đặc biệt là khi mà chúng ta nghe cái kênh của Dũng trong thời gian vừa qua chúng ta sẽ thấy là một cái kênh mà đứng ở ngoài mà chúng ta thấy là nhiều người đã kiếm được nhiều lợi nhuận đúng không ạ đã có bất nhiều người người ta đã kiếm được 50 đến 100 phần trăm 50 thì 100 phần trăm thì chắc khó nhưng nhiều anh chị em đã mua được cổ phiếu như là HAH họ kiếm rất nhiều thì bây giờ ta có hỏi là họ mua quy mô bao nhiêu ạ câu hỏi là họ mua quy mô bao nhiêu trước khi làm rõ điều này phân tích điều này Dũng cần phải nói cho chúng ta nhìn rõ cái hành vi chúng ta đúng không ạ Dũng muốn là chúng ta nhìn rõ được hành vi chúng ta sau đó gì ạ à, cái vấn đề chúng ta đang gặp phải thì chúng ta sẽ gì ạ à, phân tích thì nó dễ hơn ạ à. thế thì ở đây chúng ta sẽ nhìn về cái góc độ đầu tiên sau đó Dũng sẽ phân tích kỹ hơn để chúng ta có thể thấy rằng là cái điều nó diễn ra như nào bình thường anh chị em comment cho Dũng nếu anh chị em mua bắt đáy à, đầu đầu tiên nhá anh chị em comment kỹ nhá về tâm tâm lý này bình thường chúng ta bắt đáy bắt đáy nhá nếu chúng ta mua ở một trạng thái là khi mà chúng ta mua cổ phiếu bắt đáy bởi vì bắt đáy chúng ta mới có lợi nhuận đúng không anh chị em đồng ý với Dũng không ạ nếu anh chị em đồng ý với Dũng thì Dũng comment cho Dũng ờ, số 1 ạ tức là nếu chúng ta bắt đáy thì chúng ta mới có lợi nhuận còn nếu mà chúng ta không bắt đáy không mua ở vùng này thì lợi nhuận sẽ là rất là khó nếu anh chị em đồng ý thì comment cho Dũng số 1 ạ tức là khi mà thị trường đang ở những vùng này chúng ta phải mua ở những cái vùng mà giá nó thấp hoặc là nó ở cái vùng đáy này nó mới có lợi nhuận chúng ta đồng ý không ạ thế thì nếu chúng ta mua bắt đáy mua bắt đáy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta có mua vượt đỉnh không ạ nếu bắt đáy anh chị em mua bắt đáy thì những cái quá trình vượt đỉnh này tức là chúng ta thường là chúng ta sẽ tập trung vào những cổ phiếu giá rẻ chúng ta mua đúng không ạ có phải tư duy chúng ta sẽ mua cổ phiếu giá rẻ chúng ta mua thế thì nếu chúng ta mua bắt đáy thì những cái quá trình vượt đỉnh như này những cổ phiếu vượt thoát ở những cái vùng như này chúng ta có mua không ạ à, đây câu hỏi thứ hai là nếu chúng ta thường là chúng ta mua cổ phiếu giá rẻ và chúng ta mua những cổ phiếu vượt thoát qua đỉnh chúng ta mua không ạ anh chị em comment ạ à, nếu anh chị em mua thì comment cho Dũng số 2 còn anh chị em không mua ở comment số 3 tức là ở đây chúng ta đang nói về hành vi nhé chúng ta đang nói hành vi nếu chúng ta nghĩ rằng là mua bắt đáy chúng ta cũng mua mua vượt đỉnh chúng ta mua thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có xung đột về nội tâm có phải xung đột về nội tâm không ạ tại vì chúng ta mua là giá rẻ chúng ta mua còn gì ạ giá cao chúng đang mua nên ở đây nếu anh chị em đã học về những hệ thống phương pháp của William O'Neill thì ông mua bao giờ anh chị em có thể comment ạ à, có bao giờ phải có phải ông mua toàn là khi mà vượt thoát trên một cái nền hỗ trợ không ạ một một cái vùng uh, tức là cái vùng kháng cự xin lỗi ạ khi mà vượt thoát trên một vùng kháng cự đúng không ạ nếu anh chị em thấy là nó tích lũy đi ngang giả sử như là Dũng mua một cái cổ phiếu Techcombank ở cái vùng này chẳng hạn như Dũng lấy một cái cổ phiếu Techcombank ở đây ạ thì anh chị em có thể thấy là Techcombank tức là Dũng sẽ mua cổ phiếu Techcombank khi nó bắt đầu vượt thoát anh chị em có đồng ý không ạ Dũng sẽ không mua vùng này và Dũng sẽ mua vùng thép có một số anh chị em mua vùng này có lợi nhuận có một số anh chị em mua vùng này có lợi nhuận nhưng Dũng sẽ mua vùng này nên ở đây chúng ta sẽ là một số anh chị em mua ở đây thì chúng ta có lợi nhuận về cơ bản là chúng ta thấy là họ đã có lợi nhuận đây ok chúng ta đã nhìn thấy rằng là rõ ràng là chúng ta có lợi nhuận trong vùng đó và họ sẽ gì ạ sẽ thích mua khi mà cổ phiếu giá rẻ nhiều hơn thế thì ở đây chúng ta xem là thông thường những cổ phiếu mà vừa thoát á, thường thì chúng ta mua mua ở những cái điểm đó thì khả năng chúng ta có lợi nhuận nhanh và thường là cổ phiếu tăng ngay tại vì mua ở vùng kia thì nó gì ạ có thể nó đợi chúng ta đợi rất là lâu nhưng khi mà chúng ta mua ở những cái trend này, này thì thường chúng ta sẽ có lợi nhuận thường chúng ta sẽ có lợi nhuận đấy là chúng ta gọi là hành vi tâm lý tại vì chúng ta cần phải hiểu hành vi tâm lý của chúng ta đó hiểu hành vi tâm lý của chúng ta câu chuyện ở đây chúng ta gì à tất cả chúng ta cần phải đo lường anh chị em cứ đo lường tất cả mọi thứ đấy không thể là hôm nay bảo mua ngày mai bảo bán được đơn giản thế thôi ở phía trên thị trường chúng ta thấy rằng là khi chúng ta mua ở ngày hôm nay ngày mai giảm chúng ta bảo bán thì có bán được không ạ anh chị em hôm nay mua ngày mai bảo bán anh chị em có bán được không ạ hay là một vài hôm vừa rồi anh chị em mua ngày mai anh chị em bán có bán được không ạ cái điều này là cái điều quan trọng bởi vì thế này nếu anh chị em mua nếu mà cổ phiếu bị giảm thì khả năng các nhà đầu tư F0 hoặc là nhà đầu tư cá nhân rất ít người rất ít người có khả năng cắt lót anh chị em nhá rất ít người có khả năng là bảo vệ bảo vệ tiền của mình số lượng này là số lượng rất ít ai đồng ý cho Dũng cái điều này comment cho số 1 ạ nếu ai đồng ý là cái khả năng cắt lót hay khả năng bảo toàn vốn của chúng ta là rất ít không nhiều đâu ạ bởi vì đây là một gì ạ thống kê rồi ạ thống kê cả phần lớn chúng ta chỉ tập trung vào việc mua thôi ạ à. còn tập trung vào bán bán chốt lời hay là bán quản trị vốn là rất là ít nên ở đây chúng ta cần phải gì ạ tại vì đây là một video quan trọng Dũng nói điều này để chúng ta gì ạ nhìn rõ toàn bộ cái sự việc nhìn rõ toàn bộ bức tranh vậy thị trường đã giảm chưa Dũng khẳng định là chưa rõ ràng nhưng bây giờ chúng ta theo dõi xem là nó giảm chưa khi nào nó giảm thì lúc này chúng ta gì ạ sẽ tính được xem là nó như thế nào tại vì ở đây chúng ta sẽ Dũng đã có một bạn kiếm được 400 phần trăm lợi nhuận ạ ở HC 400 phần trăm lợi nhuận các bạn 400 phần trăm lợi nhuận không phải nhỏ đâu ạ khi mà gì ạ thị trường đi xuống kênh đi xuống á, họ mất hết tiền họ lỗ được 30 phần trăm 400 phần trăm lợi nhuận rồi á xong lại mất hết bản thân Dũng đã cũng đã hơn 400 phần trăm lợi nhuận năm 2010 anh chị em ạ sau đó cũng mất hết ạ. nên những cái điều này Dũng nói nó không thừa đâu ạ Dũng đã có những cái trải nghiệm nhiều lần như vậy rồi nó không thừa với chúng ta đâu ạ nên ở đây chúng ta gì ạ à? hãy nghe à, không chúng ta gì ạ à? hãy nghe tại vì cái để chúng ta kiếm được lợi nhuận trong cả một cái chu kỳ này rất là đơn giản chu kỳ lên kiếm được lợi nhuận đơn giản ai đồng ý là chi về chu kỳ lên thì gần như ai cũng thắng và kiếm được lợi nhuận đơn giản hãy comment cho Dũng số 2 đúng không ạ tức là chu kỳ lên kiếm được lợi nhuận rất là đơn giản ai cũng thể chiến thắng được kể anh chị em F0 kể anh chị em gì ạ à, mới đầu tư cứ mua cổ phiếu là gần như là chúng ta có lợi nhuận rất là cao nếu anh chị em thấy có thể chúng ta thấy là kiếm lợi nhuận rất đơn giản trong chu kỳ lên thì ở đây chúng ta sẽ có thể thấy rằng là chúng ta phân tích kỹ hơn về cái mô hình vai đầu vai bởi vì cái mô hình này chúng ta không thể nói rằng là hôm qua chúng ta mua hôm nay chúng ta mua và ngày mai chúng ta bán được thường khi mà chúng ta bán rất khó bán bởi vì cắt lót là một trong những cái hành vi khó nhất với chúng ta ở cái mô hình này thì ờ, nó hơi mờ một chút anh chị em mà có thể theo dõi không biết là anh chị em nghe rõ đó theo dõi đúng không ạ Dũng phân tích chi tiết từng phần một phần một ạ ở phần này thì à, Dũng dựa trên gì ạ VSA để phân tích ạ dựa trên VSA để phân tích đúng không ạ chúng ta phân tích VSA đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ dựa vào VSA để phân tích à, Dũng sẽ lấy một cái gì ạ cái vai vai trước ạ vai trước à, vai trước đây là cái vùng này chúng ta trong vết A thì người ta gọi là cái vùng hỗ trợ đầu tiên vùng hỗ trợ đầu tiên khi cái vùng hỗ trợ đầu tiên thì thường cổ phiếu sẽ không kết thúc ngay và nó sẽ tăng tốc một cái đoạn nữa chúng ta gọi là đầu đây là cái đầu vùng hỗ trợ đầu tiên ở đây chúng ta gọi là cái vai và trong cái vùng này nó sẽ làm cái quá trình tái tích lũy tức là nó tích lũy trước khi nó bước vào một chu kỳ tăng tốc chúng ta gọi là tăng tốc này hay là chạy nước rút về vấn đề ở đây chúng ta gọi là chạy nước rút chúng ta sẽ có thể quan sát trước ở đó thì chúng ta sẽ là một quá trình tích lũy ở phía trước này thường thì nó có gì ạ những cái giai đoạn tích lũy lần một lần hai và thậm chí là đến lần lần ba khi mà đến lần lần ba này chúng ta bắt đầu mới hưng phấn phần lớn mọi người sẽ không mua được vùng này hoặc là vùng này mà đến khi mà chúng ta mua đa phần là chúng ta mua ở cái giai đoạn mà giai đoạn gần cuối chu kỳ phần lớn chúng ta sẽ có lợi nhuận rất là cao đấy là một trong những cái à, lý do chúng ta thấy là trong giai đoạn chạy nước này một là các thông tin ra rất là nhiều phần lớn tất cả anh chị em đều kiếm được lợi nhuận dù là không biết cổ phiếu thì vẫn kiếm được lợi nhuận chỉ trừ khi ai đã bị thua lỗ khá sâu ở giai đoạn trước còn ở giai đoạn này để mua là thắng nên cái khả năng thành công của chúng ta rất là cao vậy nếu chúng ta là một nhà đầu tư chuyên nghiệp chúng ta mua ở những cái vùng mà biết ở cái nền tảng bắt đầu bứt phá đi lên chúng lại mua tiếp ở đây và chúng ta bắt đầu bán ở trong cái giai đoạn chạy nút rút này thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta sẽ kiếm được khoản lợi nhuận vừa an toàn bởi vì chúng ta mua ở những vùng này thì chúng ta sẽ có những chiến lược kim tự tháp mua thêm ở trên những cái nền tảng tiếp theo và bắt đầu bán ra ở trong những quá trình chạy nó rút thì đây chính là chúng ta gọi có một khoản lợi nhuận khi mà các thông tin các gì ạ à, thông tin bắt đầu diễn ra ồ ạt các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận và ở phía trên đỉnh tức là đỉnh B này bắt đầu có khối lượng biến động lớn tức là dao động rất lớn thường là sau khi có thể có những đợt sau nó vượt qua cái đỉnh sau này thì khối lượng bắt đầu có dấu hiệu yeah, dạ, giảm dần và đây chính là một trong những cái yếu tố đầu tiên anh chị em có thể nắm rõ được đúng không ạ đây là một cái đơn giản vậy Dũng nói cái điều đơn giản như này anh chị em có hiểu rõ được không ạ nếu anh chị em hiểu rõ thì comment cho Dũng là anh chị em hiểu để Dũng tiếp tục cái phần tiếp theo ạ tức là khi chúng ta ở một cái nền tảng tích lũy hoặc là tái tích lũy thì kể cả thị trường có giảm thì cổ phiếu vẫn cứ lên ạ giảm xong là nó lên giảm xong lại lên giảm xong lên nên chúng ta mua ở những cái quá trình mà chúng ta gọi là những cái vùng này anh chị em mua ở vùng này thì thường chúng ta vẫn có kiếm được lợi nhuận kể cả anh chị em mua vùng này nó vẫn kiếm lợi nhuận bởi vì chúng ta đã gì ạ à? đã thấy rằng là nó rẻ nhưng chúng ta vẫn kiếm được lợi nhuận và chúng ta thấy rằng là nó rất là tuyệt vời khi mà chúng ta áp dụng dù là chiến lược bứt phá lên đỉnh hay là chiến lược mua ở những vùng hỗ trợ ok Dũng này tiếp tục à, câu chuyện của chúng ta vậy khi mà thị trường đạt đỉnh làm thế nào để các nhà đầu tư lớn hay là big boy họ bán cổ phiếu ra được theo anh chị em làm thế nào để các big boy các tổ, tổ chức lớn họ bán ra được cái điều đầu tiên chúng ta cần phải nhớ rằng là vì các nhà đầu tư nhỏ lẻ họ mua vùng nào họ kiếm được lợi nhuận họ mua vùng nào họ kiếm lợi nhuận đặc biệt là anh chị em F0 thì họ sẽ thấy rằng là mua đơn giản quá ai thấy lời khê sau khi mà chúng ta mua vào thị trường tăng thị trường chạy nước rút thì chúng ta mua cổ phiếu thấy nó gì ạ à? nó đơn giản và chúng ta thấy là cổ phiếu chúng ta thấy là đầu tư cổ phiếu nó quá dễ dàng thì có thể comment cho số 1 đúng không ạ tức là đầu tư cổ phiếu nó rất là dễ bởi vì chúng ta mua là thắng và chúng ta kiếm được lợi nhuận và đặc biệt là chúng ta thấy những cổ phiếu nào mạnh cứ tăng là chúng ta mua tăng là chúng ta mua thì hãy comment cho dũng cái ạ à. tăng là mua tăng là mua để chúng ta gì ạ à, hưởng ứng xem là chúng ta nhìn xem là những điều dũng nói nó có đúng chính xác hay không ạ à và chúng ta thấy là rõ ràng là nhà đầu tư F0 đặc biệt là ở giai đoạn cuối có một khoản lợi nhuận rất là cao bình thường chúng ta gửi tiết kiệm đúng không gửi tiết kiệm thì chỉ cần được lãi 5 đến gì ạ sáu phần trăm một năm trong khi đó chúng ta gì ạ đã kiếm được 30 thậm chí là 50 phần trăm thậm chí là nhiều hơn nếu chúng ta sử dụng margin nó gì ạ cao cao một chút ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu trong trường hợp mà gì ạ cái sự hưng phấn mọi người kiếm được lợi nhuận lợi nhuận ở đây rồi thì điều gì diễn ra đó, điều này diễn ra đó, đây là những đồng chí à, không nằm trong gì ạ nằm trong kênh của Dũng nha Xin chào bạn à, Đào Tuyến à, chúng ta bye bye nhau nhá tại vì nó không phù hợp mấy kênh thì à, sau này bạn gì ạ bạn hiểu và nắm rõ được thì bạn gì ạ sẽ tiếp tục vào kênh của mình bye bye bạn goodbye đấy thì về cơ bản chúng ta gì ạ chúng ta sẽ gì ạ chào bạn tuyển được chưa ok xong chưa thì chúng ta lại tiếp tục thế thì bây giờ chúng ta sẽ gì ạ cần phải hiểu rõ từng chi tiết thế thì ở trong cái quá trình này bắt đầu chúng ta nhìn này sau khi giảm mạnh chúng ta có nhìn thấy bắt đầu chúng ta sẽ học lý thuyết trước ạ bắt đầu giảm mạnh giảm mạnh với khối lượng lớn từ đỉnh chúng ta có hiểu rõ giảm mạnh khối lượng lớn từ đỉnh bắt đầu chúng ta này khối lượng lớn từ đỉnh ở đây ạ sau khi giảm mạnh khối lượng lớn từ đỉnh thì cổ phiếu nó có gì ạ vì nó nó giảm mạnh nó gặp đây là cái vùng hỗ trợ đúng không nhiều nhà đầu tư thấy ở vùng này nó rẻ không ạ vì nó về vùng này rẻ nên nhiều đầu tư thấy nó rẻ không anh chị em thấy nó rẻ không anh chị em thấy nó rẻ không ạ anh chị em thấy nó rẻ không bây giờ chúng ta thấy là nếu nó về cái vùng hỗ trợ như vậy anh chị em thấy nó rẻ không ạ về cơ bản về nguyên lý của nó chúng ta thấy rẻ không ạ vậy khi nó rẻ như này thì theo anh chị em tiền lúc này một số anh chị em đã bán ở đây rồi một số anh chị em đã bán ở đây đã chốt lợi nhuận rồi thì điều gì diễn ra nếu anh chị em là big boy anh chị em là nhà đầu tư tổ chức anh chị em thấy rằng là điều gì diễn ra điều gì diễn ra ở cái vai bên phải này điều gì diễn ra anh chị em để ý tất cả thị trường điều gì diễn ra điều gì diễn ra có phải đến những cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu nào mà nó chạy nước rút đặc biệt là các cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu dẫn đầu thị trường nó đã giảm rất mạnh rồi nó chuẩn bị giảm rồi thì trong cái giai đoạn này là theo anh chị em các nhóm cổ phiếu nào có thể chạy nốt ở giai đoạn này và tại sao nó lại chạy à, tại sao nó lại chạy câu hỏi đặt ra tại sao nó lại chạy ở trong chu kỳ này bây giờ câu hỏi nhá chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi này nếu ở giai đoạn này giai đoạn này các cổ phiếu của các dòng như là gì à, dòng lớn như có thể là bất động sản cổ phiếu dẫn đầu ạ chứng khoán gì ạ à, chứng khoán bất động sản và ngân hàng nó tạo ra một chu kỳ mới nha nó tạo ra chu kỳ mới nó tạo ra một chu kỳ mới chưa tức là lúc này nó có một cái dòng khối lượng một dòng rất là mạnh như là có thể là ngân hàng có thể là chứng khoán hay là có thể là bất động sản nó hay là một số cổ phiếu như là dầu khí nó tạo ra một chu kỳ mới thì có thể xu hướng này nó tiếp tục hình thành mẫu hình gì dạ, à, tách tay cầm hoặc mẫu hình gì đó tiếp tục đi lên tiếp nha ở đây chúng ta cái này là cái quan trọng này khối lượng lớn nếu trong cái giai đoạn này anh chị em nhớ này này trong giai đoạn này những cái nhóm dòng cổ phiếu mà dẫn dắt được thị trường tạo ra chu kỳ mới thì nó có thể thì à, tạo ra một nhịp tăng tiếp nên ở đây chúng ta cần lưu ý tại vì mô hình vai đầu vai nó nhiều trường hợp chúng ta có thể thấy rằng là nó không kết thúc mà nó lại tiếp tục đi lên tiếp nên ở đây Dũng bảo là cái video này cực kỳ quan trọng anh chị em xem tại vì tránh tình trạng là theo một cái mô hình vai đầu vai mà chúng ta chẳng hiểu nó là vai đầu vai cứ chia sẻ mang tính chất rằng là nó gì ạ à, không rõ ràng thế thì bây giờ chúng ta rằng là nếu cái vai bên phải nó được dẫn dắt chúng ta trong câu nói của Guillonel anh chị em thấy là sau khi mà thị trường đạt đỉnh thì nó được dẫn dắt bởi cái gì ạ bởi những chú gà tức là những cái gì ạ cổ phiếu chúng ta gọi là cổ phiếu nhỏ mang tính đầu cơ cao ai đã đọc đọc cái phần này trong cuốn sách của William rồi ạ nếu ai đã đọc người thấy rồi thì comment cho Dũng nghe đâu ạ tức là khi mà thị trường được dẫn dắt bởi những cái cổ phiếu nhỏ mang tính đầu cơ cao thì nhiều khả năng đây là một quá trình nhiều khả năng đây là một quá trình chuẩn bị kết thúc yeah. khi mà thị trường Dũng nhắc lại khi mà thị trường được dẫn dắt bởi các cổ phiếu đầu cơ nhỏ thì nhiều khả năng đây là một quá trình chuẩn bị kết thúc đúng rồi câu chuyện anh chị em đã đọc về gì cuốn sách của Hugh Neo Dũng tin chắc rằng là ai đã đọc thấm thì chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta thấy ở năm 2017 lúc đó thì những cái cổ phiếu như là NDN nó tăng đến 100% nó giống như là H AH nó tăng đến 100% đúng không nhưng câu chuyện ở đây câu chuyện nó là hay chỗ này này nếu bây giờ một ai đó họ khuyến nghị cho các bạn mua câu chuyện này một ai đó khuyến nghị cho các bạn mua ở đây họ có thể các bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận ở đây các bạn có thể kiếm được những cổ phiếu đầu cơ ở đây nhưng về cơ bản khi mà thị trường bắt đầu giảm thì những cái nhà đầu tư ở đây vì họ đã kiếm được lợi nhuận đây nên họ không bán đâu ạ bởi vì cái giai đoạn này ở đây chúng ta sẽ phân tích được gì ạ từ 3 đến 4, từ một này chúng ta này 3 đến 4 lần hồi phục vượt qua những cái đường trung bình 50 ngày nó lại gì ạ à? nó giảm đến vùng 50 ngày nó kéo lên giảm đến vùng 50 ngày nó kéo lên thì đây là và đặc biệt là nếu kéo lên khối lượng mà thấp nữa à, khối lượng thấp hoặc là những cái vùng này chúng ta đấy là nó dẫn dắt bởi các nhờ giống nhóm ngành yếu thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đợi gì ạ à? đợi khi mà nó bị gãy cái đường SMA 50 hoặc là với khối lượng lớn tại vì gãy chen thì đây gọi là điểm bán khống lý tưởng đúng không đây là điểm bán khống lý tưởng mẫu hình này hoàn thành khi mà nó gãy cái gì ạ à? đây là hoàn thành khi nó gãy gãy cái đường điểm hai này tới sang nhưng có thể sau khi gãy nó có thể hồi phục nhưng điểm bán trên này thì đây chính là cái cách an toàn của chúng ta bởi vì lần thứ nhất kéo lên lần thứ hai kéo lên lần thứ ba kéo lên phía trên này là đã một số lượng cổ nhà đầu tư bị thua lỗ rất là nặng đúng không nhà đầu tư bị thua lỗ mua bởi vì khối lượng lớn này này thua lỗ nặng phía dưới này là chủ yếu là những cái cổ phiếu đầu cơ dẫn dắt thị trường nên nó không đảm bảo cho sự ổn định của thị trường nên khi mà nó kéo lên để kéo lên về gì ạ về những cái đợt kéo cuối này này hôm trước thì chúng ta sẽ là đầu phiên tăng cuối phiên giảm cuối phiên thì chúng ta để đợt sau cuối cùng là đầu phiên gì ạ đầu phiên giảm cuối phiên tăng thì đây là một trong những cái có thể là một cái bẫy và chúng ta cần phải nắm rõ được vào phiên thứ hai tuần sau nếu phiên thứ hai tuần sau mà một cái bẫy này nó diễn ra thì liệu các bạn còn ăn được lồi mồm nữa hay không câu chuyện nó là như vậy đấy nếu chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu nếu chúng ta gì ạ à, lại không có chiến lược cắt lót hoặc là quản trị rủi ro thì điều gì diễn ra với chúng ta điều gì diễn ra Dũng không biết rằng là tuần sau nó như nào nhưng Dũng chỉ đưa ra là nếu trong trường hợp mà nó giảm khối lượng lớn liệu chúng ta có chạy được không ạ có chạy được không ạ Dũng tin chắc là một số anh chị em đang có mặt ở đây chúng ta chạy được nhưng riêng với câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta đã mua vào hôm qua thì điều gì diễn ra nếu chúng ta mua vào mấy hôm trước một ai đó bảo chúng ta là chen lên nếu Dũng bây giờ anh chị em bảo là chen lên anh chị em có tin không ạ bây giờ Dũng là hiện tại ảnh hưởng khá nhiều anh chị em hiện tại có tám chín trăm ờ, anh chị em đang có mặt ở đây nếu mà Dũng cứ ngày nào Dũng bảo anh chị em là chen lên chen lên đó nó giống như bây giờ khi mà Dũng Dũng nói là anh chị em là nó là chen xuống hay là nó là rủi ro vùng này là vùng Dũng không mua Dũng không nói là bán à, nếu ngày mai nó giảm thì điều gì diễn ra câu chuyện nó đơn giản như vậy ạ thế thì Dũng lại tiếp tục cho chúng ta nhìn rõ hơn về thị trường lúc này đây là thị trường của chúng ta thị trường chúng ta chúng ta cũng thấy rằng là đây là một cái quá trình tích tái tích lũy chúng ta gọi là một quá trình tích lũy ba phải và nó kéo lên khi nó kéo lên ở một cái đoạn khối lượng rất là thấp chúng ta gọi là so với cái vượt đỉnh này đây là khối lượng thấp so với vượt đỉnh này sau khi nấu cuộn lấp thì chúng ta cũng thấy là ở vùng này bắt đầu khối lượng bán ra rất mạnh chúng ta thấy có khối lượng bán ra rất mạnh chưa anh chị em nhìn thấy khối lượng bán ra rất mạnh chưa đây là khối lượng bán ra rất mạnh ạ anh chị em thấy không ạ bán ra rất mạnh đây là khối lượng bán ra rất mạnh đây là khối lượng bán ra rất mạnh chúng ta vẫn có thể mua được cái vùng này bởi vì cái vùng này là các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh cái việc này là các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh và anh chị em nào mua được những cổ phiếu đầu cơ anh chị em ạ thường thì Dũng nói với các bạn mà tham gia thị trường á mà đã đặc biệt là những anh chị em nào mà đã đầu tư lâu năm rồi hoặc là học hệ thống Dũng thì Dũng bảo mua 20 phần trăm trong này chỉ mua 20 phần trăm trong thùng này thôi ạ tức là để trong trường hợp nếu trong trường hợp mà nó bị lỗ thì chúng ta thấy là cái khả năng chúng ta sẽ không bị gì làm sao cả nhưng quan trọng là gì ạ nếu một cái kênh mà như Dũng như này bởi Dũng nói anh chị em có gì ạ có tập trung vào mua hai phần trăm nữa, hay anh em tập trung vào mua 50 phần trăm hay anh chị em mua vào tập trung nhiều trăm phần trăm nên ở đây chúng ta thấy là nhiều anh chị em gì ạ sẽ sử dụng margin vì đã gì ạ chúng ta đã có một cả một chu kỳ rồi chúng ta cần phải nắm rõ được tại vì những cái video này năm 2017 thời điểm đó Dũng cũng có làm video những cái gì khi mà Dũng chưa cảnh báo kỹ nên chính vì vậy cũng đã có rất nhiều anh chị em bị mất tiền rất là nặng nhiều anh chị em mình mất tiền rất là nặng ở năm 2017 khi mà Dũng cũng đã làm những video này sau đó thì Dũng gì ạ Dũng một thời gian Dũng không làm nữa bởi vì cũng bị áp lực bởi vì người ta cứ bảo là ông là là thị trường đã đỉnh rồi mà ông cũng vẫn nói và cái video cuối cùng Dũng chia sẻ đó là mùng mình bốn mùng 4 tháng 6 thì sau khoảng hai hôm đó nó sẽ gì ạ giảm rất mạnh thế thì ở đây chúng ta thấy là bắt đầu nó có những đợt kéo lên trước đó nó nằm ở dưới SMA 50 ạ bắt đầu nó kéo lên chạm SMA 50 kéo lên tất cả những cuộc quá trình kéo lên và đặc biệt là kéo lên ở những phiên mua này vậy thị trường có thể vượt qua được đỉnh này đi lên hay không cái này Dũng chưa biết ạ vượt qua đỉnh đi lên hay không có này Dũng chưa biết nhưng chỉ biết là phía phía trên này này là một cái áp lực rất là lớn và thứ hai đây là áp lực rất là lớn anh chị em nhá áp lực rất là lớn ở phía trên này đấy thì chúng ta có để ý này cái thứ dưới là rất nhiều anh chị em đã kiếm được lợi nhuận ở vùng này họ cũng có xu hướng bán ra tiếp theo nữa là các cái quá trình kéo lên này nó chủ yếu tập trung vào những cổ phiếu đầu cơ chủ yếu là tập trung vào những cổ phiếu đầu cơ nên những cái cổ phiếu đầu cơ mà để tạo ra một trend mới thì chúng ta cần phải cân nhắc nhưng khi mà thị trường đầu phiên kéo giảm rất mạnh cuối phiên kéo lên chúng ta có thể xem xét một vài trường hợp để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về khi mà thị trường lại kéo lên vào cuối phiên này liệu cái điều này tích cực hay không thì câu chuyện này chúng ta có thể xem lại một số kịch bản về quá khứ đây là quá trình cũng kéo lên về cuối phiên rất là nhiều và có thể nó có xảy ra điều này không Dũng cũng không biết ạ nhưng đây là những trường hợp kéo lên về cuối phiên lần đầu tiên các bạn có thể xem xét là có phải đây là trường hợp kéo lên của phiên không ạ và những cái trường hợp này cũng giống như vậy nếu các bạn theo dõi xem tất cả các kịch bản bạn thấy là nó kéo lên vào cuối phiên không đây cũng là một quá trình tích lũy rất dài mà mãi không thấy ai gì ạ thị trường mãi mà không thấy đi lên mà chúng ta cũng thấy rằng là đầu tư cũng kiếm được lợi nhuận ở trong đầu cơ rất là nhiều bao nhiêu bạn đã thấy là thời điểm này nhiều anh chị em kiếm được nhiều lợi nhuận tiếp theo chúng ta có thể quay trở lại đây là những cái đợt mà chúng ta cũng thấy là kéo về cuối phiên nhưng có thể sau kéo về cuối phiên điều gì diễn ra chúng ta có thể quay trở lại lịch sử đang lập đi lặp lại cũng đây cũng là kéo về cuối phiên ạ lịch sử luôn luôn lặp lại còn điều này có đúng hay không thì không biết lần này có lặp lại hay không và trong quá trình kéo về cuối phiên như này một cái quá trình tạo đỉnh đây ạ tạo đây là cái vùng kháng cự rất mạnh và cái việc mà nó kéo lên gặp cái vùng kháng cự này với khối lượng lớn này một quá trình chen lên rất là mạnh đấy ạ thì cái việc mà gì ạ nó cần điều chỉnh đó là chuyện một trong nguyên lý tự nhiên chúng ta tiếp tục quan tâm đến ạ, những đợt kéo lên đây là đợt rất là hay ạ đây là một cái quá trình nó kéo lên vào vào ATC ạ đầu phiên thì chúng ta sẽ là nó chỉ kéo lên vào cái phân một cái đoạn như này vào đầu phiên mà nó giữ ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái đợt kéo lên rất là mạnh ở đây ạ chúng ta cũng có thể thấy được là trong đầu tư chứng khoán nó có rất nhiều lần cũng kéo lên ở đây đây là những đợt kéo lên rất là hay đó, đi lên đi lên và gặp những cái vùng này bắt đầu kéo lên và chúng ta cũng thấy là sau đó thì không biết điều gì diễn ra cũng không biết nữa và chúng ta có thể thấy rằng là những đợt cũng kéo lên sau khi giảm và kéo lên ở cuối phiên đây là những cái thống kê mà Dũng đã thấy thống kê thì cũng thấy nên có đúng hay sai thì chúng ta tự ngẫm đúng không ạ tại vì bây giờ nó có phán ngày mai nó có lên nữa thì chúng ta thấy là câu chuyện nó lại câu chuyện khác rồi nhưng về cơ bản thì giữa đầu tư chứng khoán mà nếu mà gì ạ 80 phần trăm mà có rủi ro và chỉ có 20 phần trăm thành công thì Dũng sẽ chọn gì ạ chọn là khả năng giữ tiền là cao và Dũng đã chia sẻ cho anh chị em đó là gì ạ một cái cái công cụ để anh chị em có thể kiếm được tiền trong đoạn này đó là gì ạ đó là gì ạ đó là phải sinh tại vì khi mà chúng ta đang thấy rằng là những cái nhịp đây là những cái đỉnh nếu trong trường hợp này mà nó giảm giảm mạnh vào cái phiên gì ạ ngày mai khối lượng lớn thì lúc này chúng ta bắt đầu gì ạ bắt đầu là cái quá trình sọt đầu tiên đây là một cái nhịp sọt đầu tiên các anh nhé anh chị em tại vì trong thời gian dài Dũng không nói không chia sẻ nhưng nếu bắt đầu có gì ạ có cái đợt mà sọt đầu tiên ở đây thì đây chính là cái lúc mà chúng ta sọc chứ không phải lúc nào khác à, đây là chúng ta nhìn biểu đồ toàn, biểu đồ à, đấy là biểu đồ ngày thì chúng ta cũng thấy là đây là những quá trình kéo lên và kéo lên chúng ta cũng thấy được là trong quá trình kéo lên này nếu trong trường hợp mà nó bị gãy thì điều gì diễn ra còn trong trường hợp nó chưa gãy chúng ta không bán ra đợi nha và chúng ta có thể nhìn thêm khung thời gian ngắn hơn thì đây nó cũng đã gì ạ à? đang là cái trend chưa rõ ràng về cơ bản chúng ta thấy là phía trên này nó cũng bắt đầu theo khung thời gian 30 phút là bắt đầu có gì ạ những cái đợt giảm khối lượng lớn đợt giảm khối lượng lớn và những cái đợt hồi phục đây những đợt giảm khối lượng rất là lớn đấy đây là khối lượng rất lớn đấy những cái đợt khối lượng lớn thì đây thôi chúng ta thấy rằng là trong phái sinh chúng ta gọi là tích sọt tích rồi chúng ta mua sọt thật nhiều chúng ta bán nhiều cái quá trình sọt chúng lại kéo lên sọt nhiều chúng lại kéo lên sọt nhiều chúng ta kéo lên để làm gì ạ để chúng ta thu gom được nhiều cái lệnh sọt trước trước khi nếu có gì ạ sọt một lệnh nhỏ thôi là gì ạ cái nhóm ở long ở dưới rất khó để còn đỡ được nên đây là trong cái cái chiến thuật để chúng ta có thể hiểu rõ được là nếu chúng ta nghiên cứu sâu hơn về thị trường nghiên cứu hơi sâu hơn về cổ phiếu thì Dũng tin chắc rằng là anh chị em đây là một video không thể thiếu được và cái phần cuối mà Dũng muốn chia sẻ anh chị em hãy về nghiên cứu xem đi xem lại cái mẫu hình này và kiểm tra kiểm tra lại đây là một cái gì ạ đây cũng là kéo lên vượt đỉnh này Đấy, chúng ta đây kéo lên vượt đỉnh lần thứ nhất không qua lần thứ hai không qua lần thứ ba không qua tức là không qua nó để giảm nó kéo lên là giảm kéo lên giảm và Dũng đã có một cái video này rồi ạ nên anh chị em có thể tham khảo trong video còn nếu anh chị em nhỉ sau video này anh chị em theo dõi bởi vì đây là một video rất quan trọng để chúng ta lưu lại trong chu kỳ sau tại vì năm 2017 sau những cái hình thành cái vai bên này, này cũng có một vài các cổ phiếu đầu cơ tăng thì cái việc mà anh chị em muốn mua cổ phiếu đầu cơ thì anh chị em gì ạ lúc đấy Dũng sẽ gì ạ cho chúng ta những cái cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta mua và chúng ta cần phải là mua theo tuân thủ là 20 phần trăm thôi 20 trong lãi chứ không phải 20 trong gì ạ à, số vốn của chúng ta trong lãi để chúng ta luôn luôn giữ được lợi nhuận và chúng ta muốn gì ạ quản trị rủi ro thì chúng ta cần phải nắm rõ được còn khi thị trường tạo đáy thì Dũng anh chị em sẽ để sẽ có một cái câu chuyện nữa đó là gần đáy là Dũng lại bắt đầu lại chia sẻ về đáy và Dũng lại có một cái câu chuyện nữa là gì ạ là gì ạ là gì ạ đó là sẽ có nhiều anh chị em cũng sẽ gì ạ khi mà anh chị em mất tiền thì anh chị em sẽ nhớ video này của Dũng nha nếu lúc đấy mà vần đáy mà anh chị em mất quá nhiều tiền này hãy nhớ video của Dũng và có một cái câu nói mà Dũng hay nói với các anh chị em đặc biệt là anh chị em học viên anh chị em có thể comment ạ đó là gì ạ khi mà trên mạng xã hội xuất hiện cái gì ạ anh chị em có thể comment khi mà trên mạng xã hội bình thường là khi thị trường đang đi lên anh chị em cứ nói thật đấy ạ khi mà trên mạng xã hội xuất hiện như gì thì lúc đó làm sao không anh chị em Dũng nói rằng là ai có nhớ có nói không ạ khi mà trên mạng xã hội xuất hiện trên kênh của Dũng á xuất hiện những cái gì ạ ai có nhớ câu hỏi không không phải khoe lãi anh chị em nhớ là nhiều người chửi nhất có ai nhớ câu nói không ạ nhiều người chửi nhất cái cái câu nói này Dũng đã nói rồi không phải bây giờ Dũng nói và trong lớp Dũng đã nói rồi khi nào mà nhiều người chửi nhất thì anh chị em sẽ thấy rằng là nó hay đấy nên bạn nào vẫn chửi Dũng Dũng cảm ơn vì Dũng đã nhìn ra được tại vì ở đây Dũng gì ạ đây là theo dõi về tâm lý hành vi thôi ạ không có gì ạ đúng sai đâu ạ câu chuyện cây bút hôm qua chúng ta học rồi đó gì ạ không có đúng có sai tại vì mỗi chúng ta có một thế giới quan khác nhau mỗi chúng ta có một cái thế giới quan khác nhau nên các bạn gì ạ chửi mà Dũng không nghe thì các bạn tự nghe thôi ạ nhưng thực ra cái đấy không quan trọng cái quan trọng là Dũng dùng cái đó là Dũng đo lường thế thôi Dũng dùng nó đo lường ngày xưa Dũng cũng đã gì ạ à, sử dụng cái kiến thức đó để đo lường với một cái diện một chuyên gia chuyên gia về thị trường chứng khoán tức là một cái ông đấy là chuyên gia khi nào ông nói là thị trường mà tiếp tục lên nữa thì Dũng đã thấy rằng đây là rủi ro và Dũng bán ra đấy. thế đấy thế hay tức là khi mà thị trường bắt đầu là lên họ nói là lên nữa thì Dũng là đây là một trong những cái lý do là Dũng bán cổ phiếu Dũng không cần biết rằng dạ nó có lên hay không nhưng Dũng thấy ông đấy có nói rằng là thị trường còn lên nữa là Dũng bán thế thôi ạ nên ở đây nếu anh chị em nào đã từng nghe Dũng đã từng theo dõi Dũng thì Dũng đã từng nói câu này để câu nói này nó không phải xà vài hôm nữa thị trường nó có gì ạ nó biến động như nào cũng biết thì tránh trường hợp là chúng ta nghe mà ô vứt đuôi đúng không thì cái từ vứt đuôi này Dũng ờ, không muốn nghe một lần nữa bởi vì tất cả những video này để cho chúng ta dễ là chúng ta phản ứng một cách nhanh nhất rút ra được bài học và đặc biệt là dân Việt Nam chúng ta số lượng anh chị em thiếu kiến thức không có kiến thức rất là ít nếu anh chị em chỉ cần đọc một cuốn sách này đấy ạ làm giàu qua chứng khoán này đấy ạ đây cuốn sách đây không lúc vài hôm lại biết đâu lại thành đấy, đấy. thì các bạn thấy thấy là có nhiều kiến thức trong này chúng ta không biết vì chúng ta không biết nên chúng ta có thế giới quan khác vì chúng ta có thế giới khác nên chúng ta phản ứng khác và chính vì vậy đã có bao nhiêu anh chị em đã diện khuyến nghị mua ngày hôm qua thì cũng có bao nhiêu người nếu trong trường hợp nó không may mắn mà nó rơi thì có bao nhiêu chị em mất tiền và mất tiền Dũng xót chứ tại vì Dũng đã gì ạ đã trải qua giai đoạn đó rồi nếu anh chị em mà đã trải qua giai đoạn phá sản như Dũng mất tiền như Dũng trong đầu tư chứng khoán thì anh chị em mới hiểu được xã hội những người thân bạn bè người ta coi thường mình như thế nào lúc đó chúng ta mới gì ạ mới có gì ạ lòng chốc ẩn còn nếu chúng ta gì ạ họ mất tiền thì kệ người ta chả sao cả thì Dũng à, đào tạo trong cái chương trình này đó là tham vấn truyền cảm hứng và đào tạo khi anh chị em có trong xem kênh của Dũng á anh chị em có tiền đúng không thực hành nhiều có nhiều tiền thì anh chị em gì ạ à, có thể tham gia chương trình của Dũng còn nếu anh chị em gì ạ à, mất tiền thì làm sao anh chị em tham gia chương trình của Dũng được nên chính vì vậy tại sao Dũng lại luôn luôn có những video như này tại vì Dũng có thể hướng dẫn chúng ta mua được những siêu cổ phiếu trong quá trình đi lên như thế này nhưng Dũng không làm tại vì cái này này Dũng có thừa khả năng để làm như vậy thừa khả năng anh chị ạ. vì tất cả những siêu cổ phiếu Dũng đều có thể mua được tất cả những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường Dũng đều mua hết nên không phải là kiếm 50 phần trăm 60 phần trăm đây là một hệ thống tốt nhất hiện tại một hệ thống mà chỉ có nhà đầu tư thành công mới sử dụng một lần nữa xin cảm ơn và chúc anh chị em có những ngày nghỉ cuối tuần bình an hạnh phúc và Dũng sẽ gặp lại anh lại anh chị em và những môn tiếp theo buổi tối mai thì ờ, Dũng có một cái chương trình bí mật đầu tư chứng khoán cái chương trình này tối nay Dũng sẽ gửi tiếp tục link cho anh chị em đăng ký thêm ạ ở ờ, chương trình này thì ờ, nó kéo dài 4 buổi hai buổi đầu tiên chúng sẽ hướng dẫn anh chị em một sử dụng chiến lược cùng với là sẽ hướng dẫn anh chị em vào một cái nữa cái khóa học nhưng khóa học này là khóa học mà hoàn toàn miễn phí đó không thu phí nhưng Dũng tin chắc rằng là anh chị em có thể gì ạ từ đó anh chị em sẽ nhận ra nhận ra tại sao mình chưa thành công tại sao mình thất bại anh chị em sẽ hiểu ra rằng là mọi thứ nó đến từ đâu bằng à, các công cụ DCI anh chị em làm sao để quản trị được tâm trí của mình bằng công cụ thiền ba công cụ như vậy đó là chúng ta quản trị cảm xúc chúng ta đầu tư chúng ta phải có chiến lược bước một làm gì bước hai làm gì bước ba làm gì và quan trọng nhất là chúng ta hành động nên nhiều anh chị em kiếm được lợi nhuận thời điểm này nhưng sẽ không bán nếu chúng ta bị lỗ chúng tin là như vậy bởi vì chúng ta có một cái niềm tin trong tâm thức rồi chỉ khi mà chúng ta gì không chịu được chúng nó mới bán ra và đây chính là những bài học của Dũng chứ không phải là gì của ai khác nhưng Dũng đã từng như vậy và đã bị như vậy và rất nhiều nhiều học viên của Dũng cũng đã bị như vậy nên gì ạ Dũng đã nghiên cứu rất là kỹ nên gần như là đọc được tất cả các suy nghĩ tâm lý của thị trường Dũng đọc được ạ nên cái việc này là cái việc là rất quan trọng để anh chị em thực hành trong thời gian tới khi nào thị trường tạo đáy Dũng sẽ làm những video liên tục anh chị em nhé Dũng sẽ cô cảnh báo chắc là khi nào và nếu trong trường hợp thị trường giảm tạo đáy thì trước đó khoảng 1 đến 2 tuần nha trước đó khoảng 1 đến 2 tuần để xe này Dũng sẽ làm video hướng dẫn để chúng ta nhận ra đáy còn khi nào gì ạ vì chúng ta phải học về lý thuyết hướng dẫn thị trường tạo đáy thì lúc nào mà thị trường có tạo đáy có bùng nổ theo đà thì lúc đó Dũng mới gì ạ chỉ cho anh chị em thì lúc đó nó mới gì ạ nó mới ra kết quả nên thời gian tháng vừa rồi Dũng làm nhiều cái video về gì ạ à, phân phối về bùng nổ theo đà à, về phân phối về bùng nổ theo đà nó không đúng thì lúc nào khi anh chị em học được nhiều kiến thức đó thì anh chị em mới nhận ra được nó đúng nó sai chứ không phải là Dũng nói nhiều nói đi nói lại nhưng mình có hiểu không ạ tại vì khi mà Dũng nói nhiều cái gì ạ cái video như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều tức là mỗi một công cụ nó sẽ giúp chúng ta củng cố niềm tin mỗi công cụ nó giúp cha củng cố niềm tin nhưng vì những cái niềm tin của ta chúng ta vẫn chưa thấy nó ảnh hưởng gì cả nên chúng ta vẫn tin nhưng chúng ta đã quay trở lại đầu tiên Dũng làm video về phân phối sau đó gì ạ Dũng làm một video về bùng nổ theo đà sai tức là liệu có bùng nổ theo đà đợt này hay không để Dũng chứng minh rằng là thường nếu mà bùng nổ theo đà thì thị trường phải rũ đến 3 đến 5 lần Dũng làm video về gì ạ vai đầu vai và hôm nay Dũng cũng nói về video kéo lên phúi phiên tức là thực ra hôm nay Dũng gì ạ miệng mượn cái mô hình vai đầu vai để cho chúng ta hiểu rõ về tại sao kéo quý phiên nếu mà gì ạ nó bị gãy là lúc mà chúng ta bán khống chứ phải gãy để chúng ta lại mua vào vì ai chị em mà mua vào trong cái lúc mà gãy khối lượng nhỏ lớn là chúng ta gì ạ cháy tài khoản đấy nha nếu ngày mai ngày kia mà trong trường hợp thị trường nó tiêu cực á, và chúng ta mua quen mua trung bình ra xuống anh chị em nhỉ quen mua trung bình ra xuống mà nó gãy là anh chị em có thể cháy tài khoản đấy là cái điều mà tôi muốn cảnh báo như vậy chứ không Dũng không có ý gì khác nên mong rằng là khi anh chị em đã theo dõi video này đây là video rất là hay và rất ít người trên thị trường có thể làm được video này rất ít luôn á Dũng nói thật là như vậy nên đây là video anh chị em có thể share ra cất đi tại vì nhiều lúc chúng ta cũng không nhớ đâu nên đây là cách duy nhất là chúng ta share ra chia sẻ cho nhiều người khác biết mong rằng là sẽ cùng đồng hành với anh chị em các bạn trong những video tiếp theo một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em chúc chúng ta có một bữa trưa ngon miệng và hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo xin cảm ơn